chào tất cả anh em đam mê về bộ môn sóc đĩa bịp rất nhiều anh em đang đi chơi sóc đĩa mà lỡ thua tha không biết phải làm sao để gỡ gạc lại trong clip này tấn phạm cbb cam kết hỗ trợ cho anh em gỡ gạc lại những gì mà anh em đã thua tha nhé à quân vị hoàn toàn là xanh chín đấy bát đĩa cũng là xanh chín làm sao để gỡ gạc lại đúng không khi đi chơi thì ông có chơi đồ bịp đi nữa nữa thì bao chẳng bao giờ ông nói là chơi đồ bịp đúng không ạ tất cả phải nói là đồ xanh chín hết đấy là nguyên tắc của chơi chẵn thừa ngoài ra chắc chắn 100 trăm là chẵn này đó anh em nhìn nào đây được gọi là quân vị bát đĩa hoàn toàn là xanh chín đúng không bát soi thoải mái luôn soi không có tang thì là xanh chín rồi đúng không này bát camera này Đấy, nhìn thấy hai nhìn thấy hai con hai hai con đen này. đó đây được quân thăng long vẫn có thể chơi được đây là cái khó nhất trong cái ba camera quân thăng long là hoàn toàn là rất khó nhìn mà bản thân bên tấn có công cụ để hỗ trợ cho anh em chơi quân vina thăng long chặn tiếp chặn thừa đấy anh em thấy không nếu mà anh em nào mà đang chơi sóc đĩa thì anh em có thể kết bạn vào zalo anh em bấm một cái link ở bên dưới phần mô tả đấy gặp tấn để tấn tư vấn cho anh em cơ sở thì ở hai ờ, cơ sở thứ nhất là ở bến xe mỹ đình hà nội thứ hai là bến xe miền đông sài gòn đấy bản thân của Tấn cũng là một trong những người thợ cho nên là Tấn muốn chia sẻ với anh em đi đánh sóc đĩa là phải như thế này đó tứ tử tứ tử trắng luôn này chồng mất một vị à, chồng mất một vị thì bỏ qua nhé à, ba gì ba vàng này anh em thấy không quân thăng long hay được gọi là quân đỏ cũng có thể nhìn thấy quân màu vẫn có thể nhìn thấy bình thường anh em nhé này quân thăng long quân màu vẫn nhìn thấy bình thường này đấy anh em nhìn không rõ chưa hai đen hai đen hai trắng nhìn rõ chưa con màu thì nó sẽ thành con trắng đó hai đen hai trắng chẵn thừa đấy ba đồng đen anh em nhìn rõ này đấy, ba đen nhìn rõ chưa đấy, ba đen này đấy. như này là anh em sẽ nhìn rất là rõ này ba đen này. Đấy. mở ra ba đen cho anh em này tiếp tục này đấy và đen tiếp bốn đen luôn anh em nhìn không zoom lên anh em nhìn rõ bốn đen nhá quá nét luôn bốn đen chắn thừa đúng không cơ sở của tấn cường có rất nhiều đồ chơi công nghệ về cái bộ môn sóc đĩa bịp ví dụ như là bệ thảm nhẫn sóc nhạc quân cảm ứng hay đĩa xoay xuyên bát xoay xuyên tất cả những cái đồ chơi về bộ môn sóc đĩa anh em chỉ cần uh, alo anh Tấn à anh có cái đồ nào mới không Tấn sẽ tư vấn cho anh em một cái đồ chơi mới nhất hiện nay để anh em có thể là gỡ gạc lại những gì đã mất anh em nào đang xem kênh của Tấn thì nhớ đăng ký kênh theo dõi Tấn sẽ đăng lên những cái đồ chơi mới nhất mà hiệu quả nhất để giúp anh em Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em